tùy theo anh à, xem cầu nào đẹp nhé em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé đây là em sẽ lấy cầu mang đi bán các bạn nhé xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của em Tony Tiến nhé đây em sẽ lấy cầu này mang bán cầu này tính là mấy đây chị giá mấy đây cầu này thì mặt ít à, con con thôi thì cái này anh phải bỏ ấy vào như cầu này chứ có mật cầu đây khoảng mấy tiền mật phải đến nhưng mà ừ. vẫn quan trọng quan trọng ừ. phần nhộng con phần nhộng con á, thì mình bán con nhé đấy cái ổ ong này rất đông các bạn nhé năm ổ cầu em ờ, xin lưu ý của anh chị và các bạn nhé nên chúng ta rũ thì chúng ta nên chạy để ý nhìn thấy con ờ, con chúa nhé ừ, chúng ta rũ mạnh phát con chúa nó, nó, nó rớt xuống thì nó sẽ bị ờ, vỡ buồng trứng các bạn nhé nên anh em hãy cẩn thận cho em cái cái khi trước khi rũ cầu ong ạ à. đây cầu ong của em nên em đã chuẩn bị sẵn rồi anh chị này đó em lấy ra sẽ bán nhé đây, cần cảnh mà em đã lấy cầu xong là mang đi bán cho họ đấy bạn này còn cái giá cả thì em chưa nói đến nhé thì cái đây thì em chỉ đi review quay đây anh chắc khoảng bán tầm hai ba xị gì đó hai ba trăm các bạn nhé để chúng ta đậy lại này em sẽ bắt đầu em đi cầm cái cầu này em sẽ đi review cho quý anh chị à, nhập đàn vào đây nhé quý anh chị ạ à. Rồi xong đã đậy xong rồi các bạn ơi Để bọn em sẽ đi à, nhập đàn vào đây ạ Đó như quý anh chị đã thấy này Rồi chào các bạn nhá Sau đây em sẽ vào đây em sẽ nhập đàn đấy các bạn này cái ổ ong này là cầu sầu xã ong đã cầm đi à, bán để nhập đàn vào cái ổ bên kia các bạn nhé ổ em mới bắt ạ cầu mới đấy cầu mới đấy cầu mới ở nhà cầm đi đấy rồi em sẽ vào đây nhập đàn bên à, cái thùng này thùng ong bên kia rồi rồi đi đi đi vào đây đây là quang cảnh vào nhà đây anh đây là để nhập đàn các bạn nhé Nhập đàn bát ở mũ bảo hiểm ấy rồi mới rồi Mới đẻ, mới đẻ cũ, câu cũ phần đen đi Đấy nó vàng Câu, câu cũ là chả phần đen nhưng đây mới đấy Quân, có quân Quân nhộng con à? Quân, à, cái con non của nó đấy Con con non chui ra này vừa mất vừa phận này Phận, là cái cái, cái, hồng tím đấy Khi mình quay để cả bánh đi quay với nó. Đi là cắt cái trên này nhé Để được quay để để quay nhưng mà mình cắt cái trên này này cái dưới là con khi, cái mật ở trên khi nào có mật để quay nhưng mà bỏ nó nửa tuổi của nhóm cả... to đấy còn mấy con này mới nở ra anh đoán mấy con mới nở ra đấy để, để vay cho nó để nó biết đây đủ cả cái lứa tuổi của con nhông này nhông nhông già con này ừ. non đây là ẩu trùng ngồi cái con chưa bị nắp là ẩu trùng ờ, to gì đó ừ. ừ. con cái bị nắp này là nhông, nhông chuẩn bị ra đời ấy. nhung nhung chuẩn bị chú ra còn non chú ra đấy đây con đang chui ra đấy con đang chui ra đấy chú ra chưa biết bay đấy đấy câu này đụng câu chuẩn luôn câu, này câu mới câu mới câu mới ở, ở này chỗ khi mình ra đó không có mà. không bao giờ có nó, nó không mà, có mà câu này không có ông được, không có không có nhông ông được. thì mình có ông được cái rồi nó đẻ ra thôi mình quân không, trong quân có ông được rồi nó tự đẻ ra thì tự đẻ ra con bắt đầu chui đó này cái, cái chỗ ở trong cái chui đó là bắt đầu hẳn tăng thêm quân lên cái đúng ừ. tăng thêm đàn ong mình đông đông thêm đó, từ đó nó còn thôi bỏ đi bỏ vào thử cho nó bỏ thử là rũ luôn nhé vì anh chưa biết nên phải hướng dẫn phải không biết. nọt không ừ, vừa nọt may Được. vừa chỉnh hơi xít một tí hả? khó nhưng lên được xuống không không thu được được được được được được, được. bên bỏ từ cái, cái này là mấy hợt ngắn đấy chị này hợt ngắn một tí đúng rồi ngắn đi hợt ngắn với cái thùng của nhau không được mua họ bị tết ừ. cắt lên được cũng không tuột được rồi bỏ đi còn thước làm gì thước đấy thước gì đây là cầu để theo à, kích thước chuẩn các bạn nhé từ từ cầm cầm cầm để em quay lên đây các bạn nhé đây à, số quân đang ở cái à, mũ đây các bạn nhé quân em vừa bắt trên mái nhà xong nè ong nhé các bạn nhé đây mũ ong á giờ dạ. Rất mong quý anh chị xem và ủng hộ nhá. Em Tony Tín liều mình quay à, giữ à, đám ong các bạn này. Cũng có thể là bị chích chuyện bình thường nhá. Rồi, bỏ đi. Anh rũ ra, anh sẽ rũ ra các bạn nhé. Đây ổ ong đây đang cái bỏ cầu một cầu các bạn nhé. Bỏ cầu xong lấy sáp cho não làm cái cầu kia không được. À phải có khung mới à? anh đang à, ấy chúa các bạn nhé đang chúa trong à, tay cầm trong tay kìa các bạn kìa em sẽ bỏ cái này nó hơi dùng tí mong quý chị thông cảm nhé anh đang móc chúa vào đây ạ đó đang con chúa đây các bạn này cảnh chúa đấy đó con chúa đấy các bạn nhé con ông chúa à, bọn em vừa bắt xong đấy đây để máy đó. rồi con chúa đây các bạn nhé đó chúa đấy to hơn rõ hơn các bạn đấy rất mong quý anh chị xem và ủng hộ nhé đây anh... là thuần hóa ong tự nhiên thồng thuần anh nói thuần hóa ong tự nhiên các bạn nhé anh găm vào đó là anh sẽ rũ cái Còn số quân tự nhiên mới bắt về đấy thì ông mới bắt về giờ mình muốn thuần hóa đây các bạn nhé bao giờ chích luôn sợ nó vừa bay một mặt nghe khó chịu quá đó, bắt đầu anh rũ này các bạn này anh à, còn con chúa nữa không hai chúa mà nói chung là nhiều lúc review vẫn sợ chích các bạn nhé nói đó anh đang bốc tay vào các bạn kìa bốc quân để bỏ qua bên à, con à, con con tướng đấy sau này phải làm mấy cái nẹp nữa nếu yêu cầu phải làm mấy cái nẹp đấy nữa anh nói ạ để ngăn cách ổ ong nó làm ổ nằm ổ đây, anh đang bốc đấy các bạn nhé Anh đang à, rũ xuống bốc để bốc có thế đâu Ách, long Một vần ngón nữa Một vần ngón Một vần ép à? Dụng cái đây Để, để bịt Đóng câu, dụng cái câu nó dụng, dụng Thôi nói thôi để chiều nó làm nhé <laughs> bịt này đi trái đi luôn à không phải dụng kích thước dụng cái câu đấy đấy ừ. dụng tí luôn mà động động cái đấy luôn kích thước được một câu xong cưa một cái tên phía tên đấy cưa một cái cưa một cái hai con đảo muốn thằng vãn rồi anh đang bốc ờ, các bạn nhé đây mũ anh đang bốc ong này đó anh bốc từng vào tay các bạn đấy ông rũ xuống chưa hả không đó bu vào đây à, bu vào con tướng các bạn nhé đây cái mẹo à, anh à, nhập đàn các bạn nhé đây là nhập đàn đấy ạ cách ờ, nhập đàn mới bắt về các bạn nhé nhập đàn ong mới bắt về ạ và em lấy cầu nhộng này em đã một cầu nhộng này ờ, sẽ để vào đây bán cho anh anh, anh, anh mới bắt về đây ạ vì ờ, bắt về là à, ong kia nó không có nhộng các bạn nhé sợ mình để mà nó sẽ bỏ đi ạ mình để vẫn nó vẫn tồn tại mà nhiều nó không có con nó không lưu luyến thì nó phải đi các bạn nhé đó anh đã nhập ong thì bắt đầu giờ đang bay loạn xạ rồi các bạn nhé đây con chúa đấy các bạn nhé một con chúa khác hai chúa mà bỏ ra ngoài đi bỏ ra ngoài bỏ luôn đấy à bỏ luôn nó tự ý à, tách không đó thôi người mười hai chúa nó không muốn ở lại với nhau ấy con chú già con chú non các bạn nhé con chú mẹ con chú con ấy nói rõ thế cho quý anh chị xem nó rõ đó, cái mũ bây giờ quân đấy em sẽ à, bốc ra bên anh anh đã bốc ra đấy nó bốc vào tay đấy các bạn đấy không ai nói tài nói tướng được đâu các bạn nhé không chơi mấy ong không chơi tủi thần đâu nhá quý anh chị nào mà không uh, am hiểu về ong tốt nhất này em khuyên các quý anh chị đừng uh, đừng làm theo nhé em khuyên cáo là cái gì anh em trong nghề họ làm trong nghề họ, họ mới uh, có bí quyết có bài bản các bạn nhé và đánh rũ xuống này giờ được là anh cũng bỏ mũ rồi, nó cũng sẽ đi qua hết cái, cái, cái chỗ con chúa đấy nhé các bạn nhé vì ong nó phải bảo vệ chúa mà mình anh em đừng nghĩ vào cầm được chúa đấy cầm được chúa nó vẫn chích bình thường các bạn nhé chứ không phải cầm được chúa nó sợ đâu một con không chích đâu một con chích này nó chích nó, nó, nó, nó, nó cả cả đàn nó bu vào chích nhỉ? cái mùi của nó chúng ta bị mùi chích thì à, em khuyên quý anh chị à, phải lấy à, dầu gió hoặc là lấy nước rửa ngay nhá để khỏi bị cái mùi ong nó chích ạ thì mùi ong chích là thấy mùi là con khác nó sẽ nhảy vào nó chích tiếp thôi nó làm nỗ to quá không nỗ nỗ ong chui ra vào này đấy chúa đang nó đang bảo vệ chúa đấy các bạn đấy nhập đàn của em đã thành công rồi các bạn nhé nó hơi loạn xạ một chút hơi tí khoảng tầm à, chắc à, khoảng à, một vài phút nữa là nó sẽ yên ổn ạ Đấy, một số quân như quý anh chị đã thấy thì nó đang bảo vệ chúa thôi, Thế ong nó phải bảo vệ chúa các bạn nhé Quân nó phải bảo vệ chúa Nó sẽ bu vào chỗ chúa đấy xem là con chúa khăn nước hay gì à, có đói không nó cho ăn các bạn nhé Một số đi ong thợ đi lấy mật, một số ong thợ đi lấy nước thì nó phải có nhé Bây giờ mình bỏ vào nó sẽ thuần hóa các bạn nhé Vì à, vì với lý do là nó có nhộng trong đó thì con chúa nó sẽ không không muốn bỏ đi các bạn nhé vì có con là nuôi nói tiết con người cũng vậy thôi quý anh chị nhá đấy như vậy nó yên ổn dần một lúc rồi nó thần hóa đi à, để tự không phải tự nhiên cái ổ ong này bọn em bắt tự nhiên từ trên mái nhà xuống nhé em vừa phát cái video trực tiếp trên kênh của Tony Tiến các bạn nhé còn cái này là giờ là, là chúa rồi cái ong chúa đây các bạn này em một số ong nó đang bay loạn xạ nên nó đang kiểu như là em rũ vào đấy nó phải buộc à, bay nhé Như cái này quý uh, kỹ thuật nhập đàn ờ, quý anh chị xem cũng phải nên tìm hiểu về cái cách này nhé. Còn quý anh chị nào mà cao có cao ý kiến hơn thì hãy à, comment dưới video cho bọn em biết nhé. Rồi được đó. Rõ rồi. Đó cảnh hai con chúa các bạn nhé. Bọn em vẫn phải, phải để hai con chúa lại uh, chỗ để xem là có thoát gì không các bạn nhé. Đàn ông hai chỗ đó là năm nay chú nó cứng tắt đây con này mới tách đấy các bạn nhé ừ, con chú chú mẹ chú con đấy không phải này. nếu mà một nứa đẻ ra chú chị nhớ cho em một một nứa đẻ ra mà nhiều chú con thì con chú cắn đằng sau nhé con mạ đó con chú mạ không giờ cắn con đâu thì cũng như con người mình nó phải thương con nó đồng đội nó còn cùng anh em này cũng ngược lại cùng anh em ra trước là thằng sau nó cắn thằng ra trước cắn thằng ra sau các bạn nhé dân một đàn ông đó là em vì mình em có trùng cái, trùng ăn cũng hai chú những đàn ông hai chú các bạn mặt đầu lên quân mặt đầu lên nữa để cho dân ổn một tí em cắm một số ừ. để ngồi quay nên hai chú đang bảo đang bảo vệ chú các bạn nhé em nhiều mình em phải đứng trước cửa cửa ong đấy các bạn này đó như quý anh chị thấy thì một cái cầu này giờ giờ sao kêu não sửa đây để làm cầu phải lấy cái sáp ờ, nhân tạo bỏ vào nữa chứ không cầm sáp cho nó mấy cái sáp thì cũng phải bỏ vào để nó làm đẻ dần phát triển là nóng ra chứ một cầu hơi ít cầu này vẫn có mật các bạn nhé đó ờ, như vậy là một số ong nó, nó kiểu như là nó, bảo vệ tướng thì quý anh chị đã thấy là một bảo vệ à, con chúa rồi đó, em đứng ngay à, cửa ổ ong đấy các bạn này để à, cho ong nó yên ổn nè. nó vẫn đang bay nằng vàng nằng vàng một số nhé ong đang bay trước mặt em em đang sợ em không dám nói đấy ong nó bay trước mặt chúng ta nên có kinh nghiệm là nên đứng yên nhé không có quay ạ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 Ờ, cận cảnh à, nhập đàn ong à, hai ổ chúa các bạn nhé và lấy cầu mới mua cầu mới nhập đàn ong ạ đây cầu này là cầu mới các bạn nhé cầu à, chuyên có con thôi có con cả, mật các bạn nhé cả con cả mật ạ là chúng ta nhập vào đây thì giờ đàn ong đã em xuôi em đẹp với các bạn nhé em để một chút nữa em sẽ bọn em sẽ thả chúa sau bây giờ cho yên ổn đàn ong nó bỏ chúa vì hai con chúa này nếu mình bỏ ra nó sẽ tách các bạn nhé hiện tại giờ là nó đang bảo vệ hai cây hai con chúa hai nụ chúa các bạn này đó hai nụ chuối nó ong nó đang bảo vệ ạ rồi cuối video em nha xin dừng đây ở thấy